Loại World Cup khu vực châu Âu chúng ta sẽ cùng trở về V-League để cùng nói về câu chuyện bi hài của các trọng tài mà chỉ xảy ra ở đấu trường V-League mà thôi. điểm là quá khó. Đây là tình huống giờ khóc giờ cười tại hàng đấy trong trận đấu giữa câu lạc bộ Hà Nội và Hồng Lĩnh Hà Tĩnh. Và kéo quần này của Đình Trọng với Chevo Watt đã trở thành hot trend trên mạng xã hội trong mấy ngày qua. Tiền đạo của Hồng Lĩnh Hà Tĩnh đã trả đũa. Anh đã phải nhận thẻ vàng từ trọng tài Đình Thái còn tác nhân gây ra sự ức chế của Chevrolet là Đình Trọng thì vẫn bình an vô sự. Phút 85. Còn đây là tình huống phạm lỗi thô bạo của Thế Hưng với công thành của câu lạc bộ Sài Gòn. Công thành đang bị Hưng đã vào bóng bằng gầm giày đúng vào đầu gối của hậu vệ câu lạc bộ Sài Gòn này. khiến anh nằm lăn lộn vì đau đớn. Thế nhưng trọng tài Ngọc Châu lại bỏ qua pha phạm lỗi của Thế Hưng bởi đơn giản tác động của nó chưa khiến công thành gãy chân như hùng dũng và đạp bóng thế hưng vô sự một chiếc thẻ vàng điều này khiến công thành phản ứng gay gắt với trọng tài và phải nhận một tấm thẻ vàng oan uổng đúng là chuyện bi hài này Ngọc Châu chỉ có ở trọng tài tại V-League với những lỗi phản ứng của các ừ, cầu thủ quả thật là những câu chuyện khó tin cảm ơn anh với những cái thông tin vừa rồi